Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục đi cắm trại Và cái địa điểm này á, là mình mới à, khám phá, mới thử cắm trại lần đầu tiên Thì thấy á, rất là đẹp và cái dòng sông trước mặt này để mình quay cho mọi người này Đây, trước mặt mình là cái dòng sông, nó rất là rộng luôn, câu cá là thoải mái luôn á Và cái chỗ này á, là bắt được uh, crayfish nữa Thì đợt này mình đi cắm trại sau cái chuyến mà camping with YNK Adventure Thì bây giờ mình mới đi lại được, mới có thời gian để đi lại được Bây giờ mình sẽ uh, set up đồ đạc để uh, cắm trại uh, Chuyến đi này là tụi mình sẽ đi uh, 3 ngày Là thứ sáu thứ bảy và sáng Chủ nhật sẽ đi về Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Nhìn được không để nổi Đá này hơi hơi mềm không biết sao chỗ này là cái chỗ mà đợt trước ờ, mình dẫn mọi người đi ờ, cắm trại á cùng với qua cái adventure mà lần đầu tiên á đó thì đi tới đây thì nước nó bị ngập nhưng mà đợt này nước nó rút rồi nhưng mà nó vẫn còn một chút xíu ở đây thì không biết bây giờ xe mình là đi qua thử được không để bây giờ mình thử xem <laughs> hơi sợ tài xế chở nắng á cho nên là cái clearance nó không có nhiều rồi để bây giờ mình thử từ xe mong là ok ừ ngon lành ngon lành quay sơ cho mọi người xem cái quang cảnh mà buổi tối tụi mình sẽ đắp như thế nào thì hiện tại là chỉ còn một cái lều của mình thôi đó còn à, hai đứa em mình thì đang à, trên đường tới thì bây giờ mình quay sơ cho mọi người xem trước nhá Đây, buổi tối thì mình để đèn sáng như vậy đi lại cho là thoải mái từ lúc mà mình để mấy cái đèn này là sáng như thế này này là mình đỡ uh, mang đèn đối đầu ở trên người luôn đó thì nó rất là đỡ luôn á lều mình rồi sau này là cái nhà tắm và cái toilet của mình đó. đây đây là cơ của mình nha hợp lý chưa đấy thì đợt này tụi mình đi là cùng uh, quay lại một cái khu như thế này đó. rất là thoải mái luôn nhiều chỗ tụi mình à, sẽ đập chỗ này là cùng cuối đường này đó cho nên là sẽ không có ai vô đây nữa tụi mình mới đốt lửa cho nên cái lò lửa bây giờ nó ấm á còn nhiều than xong rồi lấy xúc xích ra nướng để ăn chơi à, mà xúc xích này là xúc xích à, nhật được mua ở Costco thì bây giờ nướng than này ăn thử xem là có ngon không nha đây xúc xích vợ mình mới nướng xong ở trên cái lò lửa à, nhìn rất là hấp dẫn luôn rồi xin mời mọi người nhá uhm. Ừ. giòn uhm. ngon cái này á bữa trước tụi mình có chiên ở nhà ăn thử rồi nhưng mà khác à, là nướng than nướng tha này nó có cái vị khác mà nó thơm nó giòn hay lắm uhm. cái này chỉ cần à, chấm thêm à, tương ớt nữa là báo đỉnh luôn à. xin mời mọi người nhá đây mọi người tới là sẽ đập xong xuôi rồi là tụi mình là nguyên một cái khu này luôn đó cầm cái từ à, thứ sáu tới sáng chủ nhật đi về quá hợp lý luôn rồi bây giờ setup xong xuôi chuẩn bị nấu lẩu để chuẩn nữa ăn đợt này đi thì à, có chó của mình với thêm à, hai em cô corgi này nữa mang chó đi cắm trại có đeo cái vòng đeo cổ này nè buổi tối đi á là nhưng sợ nó đi lạc Đó. hai con có hai cái cổ cái vòng cổ đẹp chưa đây bữa tối của tụi mình này nồi lậu này Đó. bò này nằm giả nhá Đó, thích bò nhùng lậu này Đây, mấy cái đồ nhung lậu này Trời ơi Mời em cuộc à, Hôm nay em, mày, mày, mày để em buộc uh, ờ, chiều anh quá Tặng cho cái binh Đâu tụi em tặng lên là món tiền đâu mà đem cũng chưa Ừ bởi vậy Nãy nãy mà Tính hết Cho em thử Đúng ừ, kiểu có nước cốt dừa Xem nhỏ nó ngon như thế nào mà ờ, Hỏi ông bác ngon đấy ừ, nó, nó kêu ừ, ngon lắm ngon nó kêu ngon bảo mai muối đi mang lâm đâu <laughs> trời bốn lon bằng nửa thùng bia không ừ, má bốn lon bằng nửa thùng bia cái gì vậy trời chị lấy gì nuôi bốn lon hai mấy đồng đồng đinh đấy vâng. đêm qua sau khi ờ, nhậu nhẹt ăn lẩu xong thì trời mưa cho nên là mấy đứa mình là ngồi giờ chưa vừa lêu sáng nay dậy làm ly cà phê tỉnh táo xong rồi chuẩn bị đi cắt củi hôm qua trời mưa nhưng mà hôm nay thời tiết thấy nó cũng đẹp đẹp mong là hôm nay anh mưa nữa à... hello <laughs> hôm qua mình thử thả cân chưa câu được cái gì <laughs> để hôm nay thử câu tiếp thử xem lúc này mới dậy à, quay à, cảnh buổi sáng cho mọi người xem bây giờ tưởng nắng nhưng mà bây giờ tự nhiên trời mưa lại rồi mong là cái này là mưa mong mấy chứ không phải mưa cả ngày là chán luôn á Mình đang chuẩn bị món à, bò kho thanh thánh Bây giờ đang hâm bò kho Ở trên cái lò lửa cho nó nhánh. Chứ cái này hâm trên cái bếp ga lâu lắm Bò kho đã hâm xong Nhìn bà chạy bà chết Đó Chất lượng nha mọi người Đỉnh cao Nhìn là thấy hấp dẫn ha Đây là Bò kho cô Vi à? <laughs> Một tô bao nhiêu tiền đấy cô Vi ơi? 35 đồng ơi <laughs> Còn cửa họ Đang ngồi chờ bên cái nồi bò kho Bánh mì nóng hổi mới ra lo nha mọi người Nồi bò kho thân thánh của cô Vi đã sẵn sàng à, Bên này có bánh mì Wow Bà đạo, wow trà Thơm nhức nách Cái nách dơ nó nhức quá bé <laughs> nhức nách là do bi vi với bé á VB <laughs> ừ, Journey Đây mình sẽ để cái link uh, Journey ở cái góc này Mọi người nhớ uh, subscribe ủng hộ cho channel của em mình nhá Có, có một ngày có một ngày sẽ biết được công thức nấu bò kho này à, Mọi người subscribe để uh, xem thêm ẩm thực của VB Journey nhá <laughs> Đây hai nhân vật chính Đó. Đây là Ben Đây là Vi <laughs> Chiên Quý ơi Chiên với rồi đi Ăn ơi Trời miếng ăn tới miếng nó con rớt nữa À phải rồi <laughs> Quý ơi Được không? Được không? Giòn nha Giòn giòn Giòn á Nhìn cái miếng trẻ ăn ngon miếng kia Ôi trời Mấy thịt bò Vừa cái miếng á? Đây đó. Uh, lờ lờ lờ nóng quá <laughs> đây tô bò kho đã sẵn sàng nhìn chất lượng cho mọi người đó. tam phạt xin mời mọi người nha bò là mềm squat làm từ miếng bánh mì Ừ. Quá ngon luôn, cảm ơn ví nhá Làm vùng biên ạ Bà chạy vào chết Xin mời mọi người Vô Vô Một hai ba vô hai ba vô hai ba uống uống cái drink à đào quá thì à, hôm nay á mình sẽ à, đi cắt củi đó mà đặc biệt hôm nay á là không phải một mình mình cắt mà mình có nhờ thêm à, hai người em nữa tới cắt phú mình thì đây là chiến từ uh, Chili Lifestyle YouTube còn bên này là Benny từ VV Journey đó mọi người nhớ ủng hộ hai cái kênh youtube của hai đứa em mình nhá <laughs> xin chào mọi người xin chào mọi người thì hôm nay á mình sẽ sai cái cưa pin của Diwatt và bên này á là chuyển sai cái cưa gì em cưa pin của ờ, Makita và bên này bên à, cưa pin của Diwatt ok và bây giờ sẽ ờ, thử xem mấy cái cưa này nó nó performance là như thế nào nhá cái cưa bên này á là 16 inch yeah. yeah dạ cửa bên này cũng vậy 16 inch còn cái này là 20 thì cửa này á, là sai hai cục pin yeah. Dạ. là 18V còn cửa này của mình thì sai một cục 54V và cửa bên này cũng một cục 54V luôn và bây giờ sẽ thử sức với cái cửa của chiến trước nhá ok ready one two three 1421. Nice. Now belly turn. Ready? One, two, three. Đây là thành quả của tụi mình Mới đi à, cưa gỗ về Với ba cái cưa này Đó là tối nay là báo ấm luôn Tối nay đổ thai lò lửa hả Dư xăng Dư xăng Dạ bé Ok Đã không? Đã. Mà lần này đi đi đi cặt củi là Có cái xe pick up chở củi lên Chứ không thôi cái đống này mà anh em mình kéo bằng cái trolley được trước là thôi quẹo do ấy ở trong rừng mà người thấy cái cảnh mà buổi xế chiều nó đẹp không đó buổi chiều chiều là bắt đầu đột lửa lại khói nó bay lên nghe là bao đẹp đi à, cắm trại là chỉ cần à, những cái cảnh như thế này thôi là quá đẹp rồi thư giãn được cái đau óc mọi người đây chiều nay có món ăn xế chiều này bánh bột lọc nhìn quá ngon luôn đó. Mà bên này à, em trai mình có next level Ăn à, bánh bột lọc có người bóc luôn này Đây đỉnh chưa Đó Trời ơi sao chứ Đây. lên cái chum vô cái mỏ kìa dài dài có hàng tôm khéo nó đỡ thế nha <laughs> ok giữa. Nguội lắm nè. ok about tonight that we're not fighting. It could it be that we have been this way before? 你问我爱你有多深，我爱你有几分。 Cầm chuối gì? đây à, thực đơn cuối cùng của tụi mình trong cái buổi camping 3 ngày 3 đêm hả Cơm mình có tô trắng không? Có cơm này Nấu trên lò lửa này Có thịt bò này Wagyu ừ. hả? Đài ấy Trời ơi Bên này có à, thịt heo à Sườn heo Rồi à, cánh gà Hoa trà Bữa tối Nói chung tụi mình đi ăn à, à, Nói chung tụi mình đi cầm trai á Chỉ có ăn uống như thế này thôi Cho nó vui Yeah, you and Nathan One each. Rồi, bây giờ xin mời mọi người nhá. Chuyến đi cắm trại này à, đúng là quá vui luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng để à, dọn dẹp bạch đồ để chuẩn bị đi về. Kết thúc chuyến camping 3 ngày 3 đêm. Quá đỉnh. Xe cô đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Ba chiếc CRV và một chiếc à, Nissan Navara chuyến đi chơi này là quá vui luôn chuyến đi này thì mình chỉ đi gói à, Gòn trong gia đình thôi cho nên là mình sẽ không tổ chức đi lớn không rủ được nhiều người mong mọi người thông cảm nhá củi hôm qua tụi mình cắt thì con mấy khúc lớn này đó người sau tới thì sẽ có một ít để mà start lửa thì à, khu vực mình cắm trại đấy thì nhiều gỗ lắm cho nên là không sợ bị thiếu sáng nay sau khi thức dậy à, tụi mình ăn sáng và uống cà phê xong thì đã dọn dẹp xong cái chỗ cắm trại và mang rác về hết đó bây giờ là sạch sẽ rồi chỉ có là đi về thôi thì mọi người nếu mà đi cắm trại á, thì cố gắng mang theo bịch rác để mà dọn dẹp à, sau cái chỗ cắm trại của mình nhá chứ đừng à, để rác lại là ảnh hưởng tới môi trường và mất công người khác thấy á, người ta sẽ à, complain đó rồi còn à, à, hôm qua mà tụi mình à, đột lửa là đi về là tụi mình đã có dập lửa rồi à, không không còn nóng nữa còn à, nếu mà người xem trong video á, mà có để ý à, lúc mà mình bay trốn á, thì à, ở phía cuối góc kia đó là có hai ờ, người tây cũng khá trẻ nói chung ờ, tầm độ tuổi trung niên nhưng mà người ta cắm trại người ta đột quỷ ờ, về cơ quỷ nhiều lắm tưởng là người ta sẽ sẽ đàng hoàng có kinh nghiệm nhưng mà bạn mình sáng nay là có đi qua đó đi vào để để để xem thử xem thế nào thì có thấy là lửa của người ta là vẫn chưa dập nghĩa là ừ, giơ tay là còn nóng á thì như vậy là không tốt tại vì lỡ gió mà nó thổi á đi vô mấy cái cây là là là sẽ gây ra cháy rừng ở úc thì rất là nguy hiểm cũng một cái thứ để mình à, xem xét là giống như kiểu à, xung quanh cái chỗ mình xem mà có ai rơi trước mình á thì nếu có thời gian thì nên qua kiểm tra như vậy thì à, sẽ à, giảm bớt một cái à, rủi ro là khi bị cháy rừng đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình à, nếu mọi người thấy hay thì nhớ like share comment và ủng hộ cho tụi mình với nhá tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo